cái đây là khu cái cây nha cả nhà là cái cây mình chạy lên trên đây thì mình đứng ờ, mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem ở đây cắt được khá là nhiều rồi à, nghe anh em nói là các uh, bãi tập kết bãi tập kết nha cả nhà đó mình đi hết lượng xuống dưới kia xem như thế nào sau đó mình sẽ quay lên cả nhà cùng biết nha đây là lỗi của công nghiệp BKMX